mừng tết đến cả lúc đen nhà nhà tinh mẹ vàng cành đầu hồng two. bừng bừng bừng bừng, tết đến bạn đâu tết là nhà cánh bay vàng cành đầu hồng thắm người người đi hái lộc đẹp xinh đến trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn